Hello, xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong buổi tối hôm nay. Ở trong buổi tối hôm nay thì ờ, chúng ta có một cái phần đó là hỏi đáp về chứng khoán. Xem là sau khi mà Fed tăng lãi suất thì thị trường sẽ như thế nào. Hôm nay chúng ta biết là Fed đã bắt đầu đang họp và sẽ công bố có thể tăng lãi suất bao nhiêu trong một vài hôm tới câu hỏi là, là tại sao chúng ta lại à, mua cổ phiếu hoặc chúng ta nắm giữ cổ phiếu trong khi đó chúng ta lại mong cầu rằng là một cái điều gì đó một cái phép phép thần đó nó để thay đổi thay đổi chúng ta xin chào bạn à, Phạm Đình Trường Nguyễn Thế Khanh Tạ Kim Phát Đông Đô Đào Ngọc Bình Trịnh Long Nhất Xin chào bạn Phạm Trung Trần Thắng Xin chào bạn Đoàn Nguyễn Đoàn à, Nam Hoài Ma Chine Việt Nam Nguyễn Đức uh, Tuấn À, xin chào tất cả các bạn đang có mặt trong buổi livestream hôm nay. Hôm nay Dũng sẽ làm cái chương trình hỏi đáp. Bạn Khánh Long, một A Dương, bạn à, Nguyễn Hoàng Khôi, Đàm, Đàm Hạnh Đàm, Trần Việt Anh và rất nhiều anh chị em đang có mặt trong buổi uh, à, livestream hôm nay. Xin chào Nguyễn Huy Hoàng, thế thì bây giờ khi mà chúng ta tham gia thị trường á, thì các bạn biết rằng là phần lớn khi chúng ta tham gia thị trường thì chúng ta không biết là khi nào thị trường thay đổi xu hướng Xin chào Hà Giang khi nào thị trường thay đổi xu hướng bởi vì chúng ta đầu tư là đầu tư theo xu hướng chứ không và xu hướng là phải xu hướng dòng tiền bây giờ chúng ta không biết tiền nó đang ở đâu mà chúng ta cứ tiếp tục đầu tư nắm giữ sau đó bảo là mua để đợi 5 năm 3 năm 2 năm để có lợi nhuận thì cái này chúng ta gọi là đầu tư theo xuống ngược Xin chào bạn Nguyễn Ngọc Tú à, bạn Nguyễn Diễn Nguyễn Tất Công Đăng Hồ Đoàn Văn Khánh Thạch Nguyên khám phá du lịch à, à thế thì ờ, có biết là phải Nga không nhỉ khám phá du lịch Hạ Long thế thì bây giờ trước khi chúng ta vào cái chia sẻ buổi tối hôm nay thì anh chị em có thể like cho chúng một like đúng không ạ like cho chúng một like à, các ngân hàng thương mại đang tăng lãi suất đúng không cực mạnh thầy ơi đúng rồi lãi suất tăng mạnh thì nó đúng thôi ạ à. bây giờ thứ hai thứ nhất là chúng ta biết là tỷ giá tăng thì lãi suất liên ngân hàng kiểu gì cũng tăng lãi suất liên ngân hàng tăng thì tỷ gì kiểu gì lãi suất gì ạ à? cho vay ra cũng tăng và để cho vay gia tăng thì tại vì lúc này là thiếu vốn thì bắt buộc các ngân hàng nhà nước cần phải huy động vốn với lãi suất tăng bây giờ nếu mà tăng lãi suất thì cái điều gì đang diễn ra với nền kinh tế chúng ta sẽ không nói về cái gì ạ bi quan hay lạc quan ở đây mà chúng ta đang nói về gì ạ chúng ta sử dụng cái trí não của chúng ta cái tư duy của chúng ta để phân tích xem là nếu lãi suất tăng nếu mà ngân hàng để tiếp tục tăng lãi suất nếu lạm phát tiếp tục gia tăng nếu mà tỷ giá tiếp tục gia tăng thì cổ phiếu nào được hưởng lợi cái gì được hưởng lợi và thị trường nó sẽ biến động ra sao chứ không phải là chúng ta nói về tiêu cực nếu chúng ta nghĩ về tiêu cực thì nó sẽ là tiêu cực nếu mà chúng ta nghĩ rằng là những cái này nó sẽ có những cơ hội để chúng ta biết rằng là chúng ta nên làm gì thế nên, nên trong quá trình đầu tư thì Dũng tin rằng là các bạn nếu các bạn theo dõi kỹ tất cả những livestream chia sẻ của Dũng thì bạn hiểu rõ rằng là Dũng không có cái gì tiêu cực thị trường đi xuống thì kìa đứng ngoài đứng ngoài là tích cực hay tiêu cực các bạn bảo hiểm không chạy bởi vì chúng ta biết rằng là cái khoản vay nó giảm đi cái số khoản vay nó giảm đi nên cái việc mà các hợp đồng bảo hiểm nó có ta tăng không, ạ anh chị em có hiểu không ạ cái khoản vay những cái khoản vay những hợp đồng bắt đầu nó giảm đi thì các gì ạ các uh, doanh thu bảo hiểm cho vay ngân hàng nó tăng không ạ thế thì ở đây chúng ta trước khi mà chúng ta chia sẻ các bạn cứ hỏi đặt câu hỏi Dũng sẽ chia sẻ với chúng ta thì câu hỏi là nếu bây giờ thị trường mà nó đang đi xuống mà Dũng chia sẻ với chúng ta những yếu tố mà nó không giúp cho chúng ta kiếm lợi nhuận thì đây chúng ta gọi là tích cực hay tiêu cực ạ à? là bây giờ chúng ta nhìn vào cái, cái gọi là tư duy ạ à? nếu bây giờ thị trường đang đi xuống một ai đó lại bảo phím chúng ta mua hàng nắm giữ 3 đến 5 năm hoặc là gì ạ? mua để đấy bởi vì thị trường bây giờ là cơ hội rẻ nhất để tham gia đầu tư thì chúng ta đặt câu hỏi là nếu chúng ta tính từ thời điểm họ nói đến thời điểm này là chúng ta đã lợi nhuận được bao nhiêu phần trăm rồi chúng ta không đầu tư nhưng thực ra là chúng ta gì ạ không mất tiền đúng không không mất tiền trong một khoảng thời gian như vậy thì chúng ta đã có lợi nhuận rồi đúng không đã có lợi nhuận rồi nên chúng ta phải tư duy đó là tích cực hay là khi mà Dũng phân tích về cái kinh tế vĩ mô theo cái gì ạ à, theo cái chỉ số đồng USD thì theo các bạn nó là tích cực hay là tiêu cực ạ? À? Theo các bạn là khi mà chúng ta nhìn vào cái chỉ số kinh tế vĩ mô đó là cái biểu đồ của kinh tế vĩ mô dựa vào gì ạ? À? Cái đồng USD cái biến động của đồng USD dựa vào phân tích kỹ thuật VSA tức là dòng tiền đầu tư tổ chức dòng tiền lớn để chúng ta phán đoán xem là thực sự kinh tế vĩ mô nó sẽ như thế nào bản thân là phép nó sẽ tiếp tục tăng lãi suất hoặc là việc phép tăng lãi suất thì nó khiến cho gì ạ thị trường chứng khoán Mỹ như nào nó dựa vào gì ạ cái gì ạ chỉ số đồng gì ạ USD vậy nếu chúng ta đang có một cái cách phân tích trước mà mọi người vẫn đang phân tích và bây giờ chúng ta có một cái công cụ mới để chúng ta nhìn ra là à phân tích phân tích vĩ mô không phải là thông thường là chúng ta chỉ nhìn vào gì ạ nhìn vào người ta dự đoán là tỷ giá của đồng Việt Nam đang tăng dự đoán là, là lãi suất liên ngân hàng đang tăng dự đoán là gì ạ các ngân hàng đang tăng lãi suất nhưng nếu chúng ta chỉ cần nhìn xem là bản thân cái đồng USD tiếp tục tăng và đang chăng chen tăng hay là chạy nước rút thì điều gì diễn ra thì chúng ta biết là cái khả năng lại tiếp tục có dòng vốn lớn lại rút ra khỏi Việt Nam và bản thân chính phủ chúng ta lại tiếp tục phá giá bản thân lại đồng Việt Nam tiếp tục gì ạ được tăng lãi suất lên nên chính vì vậy thì à, cách phân tích như vậy nó là tích cực hay là tích cực tiêu cực các bạn ạ nên khi mà chúng ta không nắm rõ được cái điều này thì vì chúng ta không biết những cái điều chúng ta không biết nên ai đó nói một cái điều rất là mới nên chúng ta bảo là cái này nghe vẻ nó không phải là phân tích kinh tế vĩ mô đúng không bao nhiêu em thấy là điều này là tích cực có thể comment là tích cực đúng không ạ để anh chị em thấy là nó không tích cực thì comment số không nào chúng ta sẽ thì ạ à, tại vì dũng muốn cái sự tương tác anh chị em để thực sự chúng ta đang nhìn thấy cái gì chúng ta nhìn thấy cái gì chúng ta nghe thấy cái gì và cảm xúc chúng ta ra sao tại vì tất cả những điều này dũng đều phải đưa ra là nó là nhân quả cái gì tạo ra cái gì mọi thứ chúng ta cần phải rõ ràng cái gì tạo ra cái gì ở đây sẽ có một số đấy nên ở đây chúng ta thấy là cái gì tạo ra cái gì mới là quan trọng quan trọng là nó ở cái gì tạo ra và cái đó nó có giúp cho chúng ta cái đó nó có giúp chúng ta thế thì khi mà chúng ta đưa ra những giải pháp về USD trả đấy hay là chúng ta đang đưa ra giải pháp về gì ạ rút vốn ra khỏi thị trường Việt Nam thì quan trọng là chúng ta quan sát đầu tiên là gì ạ đầu tiên là USD tăng thì cái quan sát đầu tiên là chúng ta thấy là dòng vốn đầu tư nước ngoài đang mua vào hay là đang bán ra thì nếu chúng ta quan sát ở thị trường thì rõ ràng trong khoảng một thời gian nào đó chúng ta thấy là dòng vốn đầu tư nước ngoài đang gì ạ bán ra thì rõ ràng là cái điều kiện đó là đúng đúng không thế thì ở đây chúng ta thấy là đây một bạn nói rằng là hôm nay thị trường nó như thế này thì gọi là gì ạ thế bây giờ hôm qua giảm rất là mạnh giảm rất mạnh đúng không bây giờ chúng ta lại xem là hôm qua giảm mạnh mà hôm nay nó hồi thế thì phần lớn mọi người nhìn hồi đó là nhìn tích cực hay là tiêu cực ạ à? có phải là nếu chúng ta nhìn về báo chí thì họ nói là tích cực hay tiêu cực ạ à? để dũng xem là à, thế thì nếu anh chị em này ngày mai điều gì diễn ra thế thì hôm nay không biết là các bạn có theo dõi về cái nhận định của thị trường không thì hôm nay nếu mà các bạn nhìn theo dõi nhận định thị trường thì Dũng thấy là hôm nay tất cả các công ty chứng khoán đều bảo là thị trường đang rất là xấu bao nhiêu bạn đã theo dõi nhận định thị trường và thị trường hôm nay là xấu thì comment số 1 ạ đấy thị trường là xấu thì comment số 1 ạ đấy chúng ta thử xem là bao nhiêu bạn thấy là nếu bạn xem là tất cả gì ạ nói về thị trường là thị trường là họ nói là tích cực đây chúng ta nhìn này hôm nay nhé đây là hôm nay đây là chúng ta sẽ xem là cái bản tin uh, của uh, hôm nay đây là còn uh, ngày mai thì họ đang có cái này đấy ngày mai đấy hôm ngày mai là như này thì hôm nay tất cả mọi người các công ty đều là thị trường bắt đầu bước vào gì ạ à, tiêu cực tiếp xin lỗi hôm nay họ nói là tiêu cực không có công ty chứng khoán nào là tích cực cả đấy thế thì câu chuyện tiếp theo là anh chị em có nhớ rằng là hôm qua dũng có nói là Dow Jones là nó tăng đúng không chúng ta biết là chúng ta có thể dự đoán là Dow Jones hôm qua tăng nếu anh chị em nào nắm rõ được comment số 2 tức là cái cái phiên tối qua nó tăng á thì trước phiên đó thì Dũng bảo là nó đã có gì ạ à, có dòng tiền lớn tham gia vào chúng ta hiểu dòng tiền lớn tham gia vào đây là yếu tố tích cực hay là tiêu cực dòng tiền lớn tham gia vào nó là tích cực hay tiêu cực đấy thế thì ở đây nếu ở chứng khoán Mỹ á, khi mà có một lượng lớn dòng tiền tham gia vào thì chúng ta hiểu đơn giản đó là gì ạ nó có hai chiều chiều thứ nhất là sau khi người ta bán khống thì người ta gì ạ chốt lại tức là bán khống xong thì người ta phải mua lại như thế nên có thể là tạo ra sóng hồi đúng không các bạn hiểu không ạ tạo ra sóng hồi nên chốt vị thế nó tạo ra sóng hồi nên nhà phân tích chúng ta cứ thấy nó hồi tăng điểm thì chúng ta bảo là nó là tích cực đúng không nhưng thực tế chúng ta biết rằng là này này thực tế chúng ta biết rằng là chỉ còn một vài hôm nữa là các công bố được đưa ra vậy có ai tội gì người ta cần cần phải mua tham gia thị trường ở trên một cái gì ạ à? trên một cái rủi ro rất là lớn các tổ chức họ có sẵn sàng để đầu tư dựa trên những cái gì ạ à? các thông tin rất là rủi ro trong ngày 22 23 không ạ à? thông tin phép đưa ra cũng không nhớ chính xác là ngày nào nó được công bố nhưng chúng ta phải sử dụng cái tư duy cái đầu chút ạ à, là nếu phép đưa ra tăng lãi suất hay là giảm lãi suất hay là như nào đó chúng ta không biết nhưng khả năng là tăng lãi suất là cao rồi thì liệu mức độ tăng là 0,5 hay là 0,75 hay là một phần trăm vậy nếu bây giờ chúng ta thời điểm này cái việc mà tăng bao nhiêu nó có phải là thông tin rất là tiêu cực không ạ theo bạn nó tiêu cực không ạ nên nếu chúng ta đánh một con lô hay là sổ số thì cái việc đầu tư chứng khoán nó cũng giống như vậy đấy ạ nên chúng ta lại giữ cổ phiếu dựa trên một gì à, một cái dự đoán mà chúng ta không có gì à, không có cơ sở và cái dự đoán này chúng ta giống như chúng ta đầu tư chứng khoán chúng ta mua cổ phiếu và chúng ta đòi rằng là sau 3 năm 5 năm cổ phiếu có lợi nhuận nhưng thực tế sẽ có rất nhiều cổ phiếu sau 3 năm 5 năm nó biến mất trên thị trường và đó chính là cái cách mà chúng ta đầu tư mà chúng ta không hiểu thực sự cổ phiếu nó đang có vấn đề hay không có vấn đề khi mà chúng ta phân tích được cái những yếu tố về kinh tế vĩ mô như là lạm phát như là tỷ giá như là tăng trưởng đúng không tăng trưởng thì chúng ta biết rằng là không thể nào vừa tăng trưởng về gì ạ à? vừa tăng trưởng lại vừa gì ạ à? giữ ổn định về gì ạ à? tức là chúng ta vừa bơm tiền bơm tiền để tăng trưởng nhưng bây giờ chúng ta lạm phát cao lạm phát cao tỷ giá thì đang gì ạ à? tăng rất mạnh thì ở đây một cái người đầu tư rất bình thường chúng ta cũng phải hiểu đơn giản là nếu tỷ giá hay là tỷ giá hay là đồng USD vừa rồi nó tăng như vậy hoặc là chúng ta hiểu đơn giản là Mỹ tăng lãi suất 0,75% liệu tháng trong tháng 9 này tăng thì tháng 10 tháng 11 nó có dừng ngay không hay nó vẫn tiếp tục tăng nữa đấy nó vẫn tiếp tục tăng nữa và nếu nó tiếp tục tăng nữa thì cái việc mà gì ạ à, đồng Việt Nam còn tiếp tục mất giá hay không anh chị em hiểu không ạ tức là chúng ta thấy rằng là nó đang tăng 0.75 thì để nó về về 0.5 hay là về 0.25 hoặc là dưới đó thì nó cần phải thời gian nó cần phải thời gian để giảm dần chứ không thể nào nó đùng cái là nó kết thúc được không biết là bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này có thể comment số 6 đúng không ạ tức là nếu các bạn hiểu rõ điều này có thể comment số 6 đúng không ạ tức là khi mà nó tăng lãi suất thì nó cần phải gì ạ đầu tiên là tăng mạnh sau đó thì dần dần giảm dần giảm dần giảm dần đến khi nào nó không tăng nữa thì thôi chứ bây giờ chúng ta cứ bảo rằng là nó tăng sau nó giảm ngay nên cái việc mà thị trường chứng khoán tạo đáy nó không thể nào gì ạ tạo đáy ngay được nhưng tuy nhiên thì nó vẫn có sống hồi các bạn nhá nó có sống hồi khi mà nó có sống hồi thì chúng ta vẫn có cơ hội để mua cổ phiếu ở trong sóng hồi đó nhưng quan trọng là làm thế nào để mua cổ phiếu sóng hồi làm thế nào để biết thị trường tạo đáy làm thế nào để gì ạ tham gia thị trường đúng thời điểm và chúng ta một là cái quan trọng vẫn là phải bảo toàn vốn cái điều thứ hai là chúng ta phải có lợi nhuận nếu mà trong trường hợp nó sỗ hồi bây giờ sóng hồi thì có hàng trăm cổ phiếu hàng nghìn cổ phiếu tăng nhưng tuy nhiên thì nó chỉ có một vài cổ phiếu giúp chúng ta có lợi nhuận thôi nên chúng ta cần phải gì ạ? hiểu rõ cho cái đợt sóng hồi như vậy ok em chúng đang chia sẻ đôi chút về những cái góc nhìn để các bạn có thể thấy rằng là uh, tiền nó đến từ tầm tầm ở đâu thì tiền ở đó có thể có nhiều cái mà các bạn không không vui nhưng gì ạ à? 98 99 các nhà đầu tư đi nghe phím hàng mua cổ phiếu thì đều là bị thua lỗ lý do tại sao lý do thứ nhất là gì ạ à? nhận thức của chúng ta khác nhau cái cái người mà cho chúng ta cổ phiếu người ta cũng đầu tư theo trạng thái khác nhau có nhà đầu tư theo giá trị chúng ta mua xong nó nắm giữ lâu dài thì phần lớn là đầu tư theo giá trị và nắm giữ lâu dài đa phần là thua lỗ lỗ nặng luôn đặc biệt chu kỳ giảm không biết là các bạn có quan điểm này không nếu quan điểm có cái số 1 cả còn anh chị em không quan điểm con số không à, lý do Dũng đưa ra cái câu chuyện như này bởi vì thế này này trong năm cổ phiếu của các bạn có thể một hai cổ phiếu các bạn thành công có ba cổ phiếu bạn thành công nhưng nếu bạn có tư tưởng đầu tư dài hạn thì không thể bạn lựa chọn năm cổ phiếu đều là có thể thành công hết thì ít nhất là có hai cổ phiếu là không thành công nhưng vì bạn đang có xu hướng đầu tư dài hạn nên cái việc càng lỗ thì bạn càng nắm giữ và bạn không bán ra đúng không càng lỗ thì càng nắm giữ lại không bán ra nên chính vì vậy gì ạ chính vì vậy cái việc mà gì ạ có thể có hai ba cổ phiếu kia có lãi như 10 20 phần trăm khi cho ba bán ra rồi trong khi đó gì ạ những cổ phiếu giữ lỗ ba bốn mươi phần trăm cho nó không bán ra thế là càng lỗ nhiều hơn nên nhiều nhà đầu tư giỏi nhất trên thế giới thì họ cũng không thể đúng được 100% được nên tự nhiên là chúng ta biết là lý do tại sao chúng ta bị lỗ đương nhiên rồi nó là 100% rồi chứ không có không phải còn một số chuyên gia hàng đầu họ phím với chúng ta thì họ sẽ biết họ cắt lót thế nào đầu tiên là họ bảo chúng ta đầu tư dài hạn nhưng thực tế họ cắt thì họ không báo chúng ta đâu đố anh chị em biết là họ cắt chúng ta là lúc nào họ cắt nên chính vì chúng nó mua cổ phiếu xong cuối cùng là sai thì họ cắt từ đời rồi trong khi đó chúng ta là cứ ôm cổ phiếu ôm cổ phiếu mãi đúng không ôm cổ phiếu mãi không bán ra nên ở đây chúng ta nhìn thấy là cái người cho chúng ta cổ phiếu thì người ta có 10 cổ phiếu người ta có thể đúng có ba cổ phiếu còn 8 cổ phiếu thì họ cắt lót từ đời rồi trong khi đó chúng ta lại vẫn cứ tiếp tục ôm đấy là lý do tại sao chúng ta bị thua lỗ các bạn thấy không ạ các bạn nhìn thấy không ạ đấy là sự thật đấy sự thật tại vì khi mà Dũng chia sẻ sự thật thì nó sẽ làm chúng ta không vui nhưng đó là như vậy nên rõ ràng cái việc mà chúng ta cần phải học bài bản học bài bản cách học đơn giản nhất là các bạn gì ạ học đầu tiên là học từ chính những bài học thất bại của mình những bài học thất bại chúng ta có rất nhiều bài học học viết hết tất cả những cổ phiếu tại sao thất bại học những thành công của mình những cái học mà quan trọng nhất là bạn thấy là trong xuống đi lên trong một chu kỳ đi lên thì bạn đầu tư cổ phiếu là chẳng hạn còn trong chu kỳ đi xuống mà bạn cứ tiếp tục trung bình giá xuống để mua cổ phiếu rẻ thì 98 phần trăm là thất bại học đơn giản nữa xu hướng giảm mua thì không biết là chu kỳ kinh tế như nào chưa biết rằng là ở thị trường như nào bởi vì chúng ta phụ thuộc rất nhiều bây giờ kinh tế chúng ta mở rất lớn đó, mở mở rất là rộng phụ thuộc rất nhiều vào gì ạ vào thế giới nên cái việc mà gì ạ lạm phát tỷ giá tăng tất cả mọi cái tăng nó ảnh hưởng trực tiếp đến gì ạ đến thị trường chúng ta nên giả sử trong thị trường này thì chỉ có một vài các cổ phiếu còn giúp chúng ta có thể ổn định và chúng ta có lợi nhuận thôi không phải tất cả cái này Dũng sẽ phân tích vào phần phần tiếp theo để các bạn có thể hiểu rõ được thế thì bây giờ một số bạn đã có hỏi thì ờ, Dũng sẽ có chia sẻ nốt khoảng mấy phút nữa để các bạn ờ, sẽ trả lời câu hỏi các bạn là cách học đầu tiên cái cách thứ hai là các bạn có thể mua khoảng 10 cuốn sách 20 cuốn sách về đầu tư chứng khoán kể cả phân tích cơ bản kể cả phân tích kỹ thuật mua hết đi ạ xem là bạn phù hợp với phương pháp nào bạn hiểu rằng là nếu mà phương pháp đầu tư giá trị của ngài của Buffett ấy, thì ông làm gì ạ đầu tiên các bạn biết rằng là gì ạ à? ông có số vốn rất là lớn ông có lượng tiền mặt rất là nhiều nên bước đầu tiên là gì ạ à? khi mà lạm phát ở mức cao tiền mặt của ông dôi dư ông sẽ tìm những cái cổ phiếu có gì ạ à? tiềm năng như hội đồng quản trị có vấn đề hội đồng quản trị không có cái khả năng quản lý nên ông thâu tóm vậy nếu chúng ta là có tiền thì chúng ta có làm được cái điều như ông ngài Warren Buffett không không chúng ta làm sao làm giống được ông đó đúng không không làm được giống ông đó mà chúng ta lại cứ tiếp tục bắt chiếc ông đó cái điều này là điều rất là vô lý không biết bao nhiêu bạn thấy điều này vô lý comment số 4 nhé tức là một cái người người ta mua cổ phiếu giá trị sau đó người ta tập trung vào tìm những cái công ty mà gì ạ nó chuẩn bị phá sản tìm những công ty mà ban lãnh đạo thì nó có tầm tầm tức là cái tâm tầm rất là thấp như nó lại là những cái công ty mà gì ạ nó có tiềm năng nên ông chỉ cần vào gì ạ thâu tóm và thay đổi hết hội đồng quản trị sau đó thì là gì ạ à? thay con người mới vào là công ty đó dần dần ông tái cấu trúc tái cấu trúc tái cấu trúc sau đó năm 10 năm là nó ngon nhưng đây là con người chúng ta nó vào nó thay thế con người chúng ta có tiền để thâu tóm bạn có bao nhiêu tiền ạ à? có 200 triệu 300 triệu 500 triệu một vài có vài tỷ và đòi đi thâu tóm cổ phiếu te thì nó hơi buồn cười nên Dũng có thể khuyến nghị cho các bạn mua cổ phiếu nào đó giả sử các bạn có thể mua cổ phiếu uh, đơn giản là Techcombank đi à, khuyến nghị các bạn mua cổ phiếu Techcombank để 3 năm kiểu gì có lợi nhuận cũng thề luôn chắc chắn là 3 năm là có lợi nhuận 4 năm ạ nếu đầu đầu tư khoảng 4 5 năm chắc chắn có lợi nhuận đấy các bạn thử xem nào kiểu gì có lợi nhuận không ít thì nhiều 4 năm à, ít nhất là phải là 30 phần trăm sau 4 năm nữa đấy. rất là thôi phân tích như thế thì nó rất là chả phải nghĩ ngợi cả các bạn mua rồi các bạn lỗ đến 20 phần trăm thì kệ nó cứ để 4 năm đi còn nếu các bạn bán trước mua 3 năm thì các bạn thua lỗ là việc của bạn đúng mà các bạn để 5 năm ấy, kiểu gì lãi được 50 phần trăm đấy thế thì câu chuyện là câu chuyện của cái việc mà chúng ta đọc sách chúng ta phải sử dụng não chứ không sử dụng gì ạ à. cái cái cái cái cái, cái việc mà không nắm rõ được thế thì cái này là cái các bạn lưu ý nhá, tại vì mình nói điều này biết là nhiều bạn không vui nhưng phải nói thực sự thật là như vậy vì các bạn mất tiền thì tiền của bạn chứ không phải tiền của, của Dũng nên các bạn cũng phải xem là mồ hôi công sức nước mắt tất cả mọi thứ của gia đình mình mình phải tư duy chứ còn bây giờ không muốn làm mà lại có muốn ăn thì nghe vẻ nó rất là là, là, là nó không đúng quy luật tức là không muốn làm không muốn tư duy mà muốn có lợi nhuận thì nó không đúng quy luật tiếp theo chúng ta có thể là chơi những người thành công các bạn có thể tìm những bạn thành công được các bạn chưa chơi những người thành công tìm những người thành công hãy chơi với và Dũng tin chắc là nếu những người đó thành công sẽ giúp bạn thành công được nên tư duy là tư duy quan trọng và cuối cuối cùng thì các bạn có thể gì ạ Dũng không nói là các bạn có thể học Dũng hay là học bất cứ ai các bạn đi tìm những người thầy người thầy các bạn phải đo lường có kết quả hay không kết quả các bạn có thể rút ngắn thời gian nhưng không phải là tất cả các người thầy có thể mang lại cho các bạn kết quả được Dũng tin chắc khoảng 80 phần trăm các bạn đi học đều thất bại các bạn tin không 80 phần trăm thậm chí là 90 phần trăm nên các bạn phải lựa chọn có thể các bạn học dũng vẫn thất bại như chuyện bình thường do cái kỷ luật chúng ta do chúng ta có học hay không hoặc là cái phương pháp của dũng không phù hợp với cái vị các bạn thế cái điều này là điều các bạn lưu ý nên để chúng ta thành công thì chúng ta cần phải gì ạ bỏ cái thời gian của chúng ta để tìm hiểu xem là cổ phiếu nó đang ở chu kỳ nào trước khi giao dịch à, đây là cái phân tích của thị trường chúng ta là các chuyên gia thế thì cùng là các chuyên gia như có ông bảo là tăng có ông mà giảm có ông bảo đi ngang thế thì chúng ta có nên nghe các chuyên gia này không có hôm thì gì ạ à? mà ngày nào cũng bảo lên và xuống trên thế giới thì chưa có ông nào nói là lên xuống hàng ngày được cả nên các bạn thấy là đấy là vớ vẩn chưa có ai nói là hôm nay lên ngày mai xuống hôm nay các bạn có ở đâu có người ta phân tích là ừ, hôm lên hôm xuống không tại vì thị trường cổ phiếu nó đến được hàng trăm cổ phiếu hàng nghìn cổ phiếu khác nhau nên việc mà gì ạ à, đưa ra hôm nay lên ngày mai xuống đưa mai lên rồi xuống cái điều này rất là khó tuy nhiên ở một cái giai đoạn nhất định nào đó chúng ta có thể dự đoán được nó không đủ đủ chính xác nhưng nó có thể dự đoán được một phần nào đó giả sử như lần này dũng có thể dự đoán được nó tương đối chính xác bởi vì dũng có thể nhìn được cái kịch bản nó có thể diễn ra do một số cái yếu tố khác nữa thì bây giờ chúng ta quay trở lại với câu chuyện của thị trường đúng không ạ thế thì ờ, để các bạn ờ, không phải đợi lâu thì bắt đầu trước khi dũng phân tích vào thị trường ở cổ phiếu thì các bạn có thể like cho dũng thêm một vài like chia sẻ video này đúng không ạ like chia sẻ video này ở ờ, trước khi chia sẻ này thì đây là có một chương trình ờ, khóa học đào tạo miễn phí đó là trở thành nhà đầu tư siêu hạng ở trong cái khóa học này đầu tiên là các bạn sẽ nắm rõ được ờ, làm thế nào để các bạn thấy rằng là đầu tư chứng khoán dạ, đầu tư chứng khoán là một trong những cái lĩnh vực thứ nhất là các bạn ít mất ít vốn thứ hai các bạn có thể sử dụng đòn bẩy tài chính cái thứ ba là các bạn có thể gì ạ dạ, à, các bạn có thể sử dụng não bộ của mình kiến thức của mình để từ cái đầu nhà đầu tư ít tiền tại vì bạn đầu tư bất động sản thực sự là vốn rất là lớn và là nếu bạn làm công ăn lương thì các bạn biết rằng là làm công ăn lương thì để tạo ra thu nhập thụ động lớn thì chắc chắn là gì ạ nó không có bạn làm 8 tiếng một ngày 9 tiếng một ngày tại vì đi cả đi cả về nữa và 56 ngày một tuần nên thực ra là chúng ta không tăng trưởng đột biến được thứ hai là bạn gì ạ bạn uh, mở doanh nghiệp hay là cái, cửa hàng tiện lợi thì cũng đã mất rất nhiều thời gian thứ ba nữa là bạn mở công ty lớn như là của bầu đức hay của uh, thế di động thì thực sự là chúng ta không có khả năng còn đầu tư vàng rủi ro cao gửi tiệm không sao cả an toàn còn đầu tư bất động sản thì ít nhất chúng ta phải có rất nhiều thời gian nhưng đầu tư chứng khoán thì chúng ta sẽ có một số cái lợi thế đó là gì ạ sử dụng đòn bẩy tài chính rất là nhanh thứ hai là lãi kép cái thứ ba nữa là gì ạ lãi kép sử dụng đồ mảnh tài chính và thứ hai là vốn ít các bạn có thể thành có thể đầu tư được đầu tư nhỏ trước nhưng quan trọng là chúng ta trang bị đầu tư kiến thức trước trước khi chúng ta giao dịch thế thì bây giờ chúng ta nhìn về thị trường thì các bạn nhìn thấy là nó giảm mạnh giảm mạnh vậy chúng ta nhìn vào thị trường chúng phải nhìn vào dòng tiền đúng không nhìn dòng tiền vậy dòng tiền nó tham gia này đây là dòng tiền tích cực hay là dòng người tiêu cực ạ? theo các bạn thị trường giảm mạnh mà nó gãy cái đường SMA 200 bạn nhìn thấy không đây là à, xin lỗi SMA 200 200 ở dưới rồi cái xu hướng của trung hạn xuống dài hạn xuống ngắn hạn đang dốc xuống và chúng ta biết là vừa rồi nó gãy cả cái đường 50 ngày bạn biết là trong đầu tư phân tích kỹ thuật mà gãy 50 ngày này với khối lượng lớn khối lượng rất lớn này này là nó không phải là là tích cực để chúng ta cứ hỏi xem là mua hay là tốt không tốt nên ở đây chúng ta phải nhìn về góc độ nào đó vậy đầu tiên là gì ạ trong một hai ngày tới đúng không phép là công bố có tăng lãi suất ở bao nhiêu phần trăm vậy nếu chúng ta đang đứng tấn ở đây mà chúng ta biết rằng là cái cái việc mà gì ạ cái việc mà đứng ở đây là gì ạ nó giống như là chúng ta đang đứng ở trên một con bão rất lớn không biết nó càn quét ra ra đây không không biết biết nó bị càn quét rồi à, ờ, với cái gì à, tài sản chúng ta không nhưng Trung Văn cứ đứng tấn ở đây để mong rằng là bão nó không quét qua đúng không ạ thế bây giờ chúng ta nhìn này là cơn bão đó nó đã gì ạ à, đang quét qua và chúng ta đã mất một khoản tiền lớn rồi bây giờ chúng ta đang có một cái căn nhà tranh này bạn hiểu không? đây là căn nhà tranh tức là cái quá trình hồi phục ở đây các bạn nhìn hồi phục với khối lượng không có tức là không có dòng tiền vào hồi phục như này vậy không hồi phục mà gì ạ à? không có dòng tiền mà chúng ta lại kỳ vọng rằng là thị trường tăng thì cái điều này nếu các bạn thực sự các bạn đầu tư thì các bạn thấy rằng là nghe nó có gì ạ nó có được cười không ạ chúng nói cái điều này nó nó hơi không được tích cực như các bạn cần phải gì ạ nó, nó nó không hiểu vì sao nhưng phân tích thì nó rất là là buồn cười thế mà vẫn phải giữ cổ phiếu để cho cái việc nực cười nó diễn ra thì đấy là cái mà chúng ta cần phải xem lại tại vì không phải cái việc mà các bạn đầu tư nắm giữ cổ phiếu là ok tại vì khi bạn nắm giữ cổ phiếu thì cái việc mà các bạn bị hoảng loạn trong vụ này này thì sau cái nhịp mà giả sử thị trường bị gãy như này mà nó tạo ra một cái gì ạ chen tăng tạo ra một chen tăng các bạn nhé thì khi nó tạo ra một cái chen tăng này này thì có thể những cái cổ phiếu bạn đang nắm giữ bạn đang bị thua lỗ thì bạn không có cái cơ hội để cơ cấu lại không có cơ hội để cơ cấu một là cơ cấu sang cổ phiếu dẫn đầu bạn không có cơ hội để cơ cấu cái điều thứ hai là gì ạ bạn đang bị hoảng loạn bị thua lỗ ở đây rồi thì gần như là bạn bị đóng băng đóng băng về tâm lý và khi bạn đã đóng băng về tâm lý thì thực sự đó là gì ạ điều rất là nguy hiểm với nhà đầu tư chúng ta tại vì sau này chúng ta sẽ không dám đầu tư nữa mua cổ phiếu là sợ hôm nay chúng có một cái gặp một cái ờ, chị khách hàng cái chị này chị bảo là chị mua bây giờ chị sợ quá chị cất tức là chị không thèm nhìn bảng điện tử nữa hôm nay chị đăng ký khóa học xuống đồng tiền không nhìn bảng điện tử nữa không nhìn bảng điện tử nữa thế thì ờ, Dũng phải có một cái giải pháp cho chị tại vì Dũng, Dũng xem các cổ phiếu của chị ấy. thì Dũng giải pháp là bây giờ chị bán hết cổ phiếu ra phải bán hết cổ phiếu ra và bây giờ chị ghi hết các cổ phiếu mà chị bán với mức giá mà chị đưa ra xem là sau một thời gian sau một thời gian thì chúng ta học chúng ta ứng dụng và đưa ra cổ phiếu khác thì cái nào có lợi hơn cái nào có lợi hơn đấy nên bạn nào đã học về của DVD thì các bạn nhìn thấy nên khi chúng ta bị đóng băng nhé đóng băng về tâm trí này thì thực sự là sau này chúng ta sẽ không bao giờ đầu tư là thua lỗ đâu nên nghỉ việc là gì ạ bạn mua bạn tham gia ừ. đằng nào chẳng lỗ lỗ thì bây giờ bình thường là lỗ 12 phần trăm đúng không chúng ta đầu tư là từ đầu năm bây giờ cái việc mà tư duy chúng ta tại sao chúng ta đang làm những việc chúng ta đang làm cái, cái việc chúng ta đang làm nó đã bị sai và nó bị thua lỗ rồi thì làm gì có cơ hội để gì ạ để gỡ lại nữa quan trọng là chúng ta phải bán dừng lỗ và chúng ta xem là lý do tại sao lỗ để học lại cái bài học của mình là tại sao chúng ta lỗ và lý do có rất nhiều lý do một là chúng ta không có kiến thức cái đầu tiên là chúng ta không có kiến thức chúng ta tự đầu tư bị thua lỗ là được đương nhiên bởi vì tiền nó đến từ tầm bạn không thể có tiền lớn hơn cái giá trị bạn đang có cái thứ hai là gì ạ từ câu hỏi này bạn cũng thấy rằng là cái việc mà bạn đầu tư bạn nghe ông khác là bạn thua lỗ nghe phím hàng là thua lỗ cũng khẳng định 100% là bạn nghe phím hàng là thua lỗ bởi vì tâm của bạn khác tâm của người ta khác thứ hai là cái tư duy khác chiến lược khác nên kiểu dĩnh thụ lỗ đó là đương nhiên Dũng Dũng dù dám phân tích cho các bạn không phải là phím hàng các bạn thấy là đều phân tích thật kỹ để các bạn hiểu rõ được cái bản chất đó và điều thứ ba nữa là gì ạ là gì ạ? khi bạn nghe người khác bạn cuối cùng bạn mất bạn gì ạ cái mục tiêu của bạn bạn không có mục tiêu mục tiêu của bạn bị gì ạ người khác cướp mất cướp mất tức là họ lấy mục tiêu của họ của bạn họ mục tiêu của họ là gì ạ có nhiều mục tiêu khác nhau mục tiêu của họ là tạo ra thật nhiều phí còn mục tiêu của bạn là có lợi nhuận thế là hai mục tiêu nó khác nhau thế mà bạn cứ theo mục tiêu của họ thì bạn thua lỗ là điều đương nhiên đúng không ạ thế để dũng nói điều này để các bạn thấy là nó nó nghe thì nó là gì ạ một ai đó nghe là nó tiêu cực nhưng thực tế nó đang rất là tích cực cho nhiều nhà đầu tư nếu tỉnh ngộ bao nhiêu bạn thấy là tích cực có thể comment dũng số 1 không ạ nếu chúng ta nhận ra nó là tích cực Các anh chị em thấy tiêu cực thì comment số 0 và trước khi Dũng tiếp tục phân tích thì các bạn hãy cho Dũng một like một comment sau đó thì Dũng tiếp tục phân tích phần tiếp theo phân tích thì phần tiếp theo thế thì quay trở lại câu chuyện của thị trường Fed thì nó đang ở đâu đây đó đưa ra cái kết quả như nào chúng ta chưa biết được nhưng rõ ràng gì ạ dòng tiền kéo lên đây ở đây có ai tham gia vào đâu ạ không ai tham gia vào không ai tham gia vào mà chúng ta lại cứ treo lơ lửng mong rằng là có lợi nhuận thì câu chuyện một bạn nào nói bảo giữ lỗ rồi giữ thì sao cái câu chuyện là nếu bây giờ thị trường bị gãy thì lúc này này này cái lúc mà thị trường nó kéo lên này này cái cổ phiếu của chúng ta chưa chắc đã tăng đúng không lúc mà thị trường mà nó giả sử nó gãy nó tạo ra kênh mới thì Dũng đang theo dõi đây là kịch bản tức là trong các kịch bản thì đây Dũng đang lấy một kịch bản là tích cực nhất đó là sau khi gãy toàn bộ cái vùng hỗ trợ này thì nó tạo ra quá trình ping à, bạn nào học viết A rồi có thể comment thế là ping ở đây ạ tức là nó tạo ra một quá trình hồi phục ở vùng đáy này trước khi nó tăng tức là trước khi tạo ra sóng hồi vậy khi nó tạo ra cái vùng ping ở cái vùng này trước khi tạo ra sóng hồi thì những cái cổ phiếu dẫn đầu nếu có nó sẽ chạy ở đây vậy những cái cổ phiếu dẫn đầu nó chạy ở đây thì cơ bản là gì ạ bạn đang bị thua lỗ ở đây thì bạn có cơ cấu được ở đây không ạ không thể cơ cấu được ở đây vì vì chúng ta đang ở trong trạng thái thua lỗ nhưng tuy nhiên này nó có một nghịch lý nữa là vì chúng ta không cơ cấu nên cái cổ phiếu chúng ta thì nó vẫn cứ giảm trong khi đó những cổ phiếu dẫn đầu nó lại tăng rất mạnh cổ phiếu dẫn đầu là cổ phiếu khỏe nhất trên thị trường thì nó lại tăng mạnh trong đó cổ phiếu của bạn không tăng nên lý do tại sao chúng ta cần phải gì ạ? hiểu về cái chiến lược bạn đầu tư bạn phải hiểu chiến lược chứ không phải là đầu tư theo gì ạ cái phân tích kỹ thuật hay phân tích cơ bản thông thường tại vì cái điều này nó có thể gì ạ làm chúng ta mất tiền ở đây có một vài bạn hỏi cổ phiếu thì Dũng cứ phân tích thôi nhưng bây giờ phân tích nó hơi ngược một chút đúng không các bạn thấy không ạ phân tích hơi ngược một chút đúng không tại vì lúc này mà hỏi cổ phiếu tốt hay không thì bây giờ chúng ta hỏi một cổ phiếu cổ phiếu này tốt hay không ạ à? theo bạn tốt hay không bạn nào nói về tốt thì comment tốt còn mà không tốt là comment không tốt ạ nếu mà nói về bất động sản đây là cổ phiếu bất động sản các bạn biết là những cổ phiếu bất động sản này nó đã có kịch bản đây kinh những kịch bản nó đây như năm trước này đấy thỉnh thoảng nó lên các bạn nhìn này đấy những kịch bản nó như này đấy, thỉnh thoảng nó cứ kịch bản nó hồi này và đây là cái câu chuyện của nó từ trước nay nó vẫn như thế từ sau khi mà nó giảm thì nó có những đợt hồi hồi như đợt này thì hồi nó tăng mạnh hơn và nó tiếp tục tăng nhưng bây giờ chúng ta đặt câu hỏi là nếu cái cổ phiếu này mà nó hồi nó tăng vượt qua đây nha yeah, bây chúng ta đang lấy một kịch bản tích cực của nó là hồi tăng vượt qua đây tiếp tục đi lên đúng không tiếp tục hồi tiếp tục đi lên trong một xu tăng thì đây chúng ta gọi là nghịch lý nghịch lý nghịch lý ở đây là gì ạ chứ chúng ta chưa cần phân tích về gì ạ về về kỹ thuật nhá các bạn nhá chưa cần phân tích kỹ thuật cái nghịch lý các bạn comment xem xem là những cái điều này à, chúng ta cần phân tích đúng không cũng muốn các bạn cùng phân tích với Dũng để chúng ta học được cái điều đầu tiên là các bạn thấy là các bất động sản đặc biệt là các bất động sản phân lô bán nền những bất động sản mà có thể tạo ra doanh thu đột biến trong thời gian tới có không ạ có không liệu nó tạo ra cái sự đột biến trong cái ra doanh thu các bất động sản trong thời gian tới có không liệu bây giờ các người ta có buôn bán tức là tạo ra tức là chúng ta gọi là mua phân lô bán nền hay là tạo ra những cái thương vụ đình đám trong phân bất động sản có không đấy chúng ta đặt ra câu hỏi là như vậy cái điều thứ hai là bây giờ chúng ta thấy là bản thân là nếu lãi suất liên ngân hàng tăng đang đạt đỉnh tiếp tục đạt đỉnh thì về cơ bản lãi suất gì ạ cho vay tăng hay giảm nào thế thì ở đây một bạn nói là quý 4 lại đưa ra lợi nhuận nhưng lợi nhuận thì đó là gì ạ nếu có lợi nhuận thì búc búc, tức là gọi là mang tính chất rằng gì ạ nó liên quan đến cái việc mà xào xáo thôi nhiều lúc là xào xáo mở nhiều công ty con ra nhưng thực ra nó hoạch toán tạo ra lợi nhuận như lợi nhuận ảo hết tại vì lợi nhuận ảo hết là nó do không có dòng tiền không có tiền mặt các bạn nhìn thấy là nó có tạo ra lợi nhuận nhưng cái tiền mặt nó không có thì tất cả cái lợi nhuận đấy là nó mở các công ty con chúng ta đấy là L14 mở thêm một công ty con ra sau đó điều gì diễn ra và chúng ta thấy là DG mở thêm một vài công ty con nó điều gì diễn ra mà khi mà chúng ta không hiểu về cái điều này chúng ta cứ mua mua bán bán theo kiểu như là chẳng hiểu cái gì cả trong đầu tư nó mở rất nhiều công ty con để nó tạo ra những cái thương vụ yeah. triệu đô tức là họ kiếm được bao nhiêu lợi nhuận từ các nhà đầu tư cá nhân chúng ta nên tạo ra ảo mà ảo thì chúng ta là cứ trung bình giá xuống để mua vào để mong lợi nhuận tăng thì câu chuyện này nếu các bạn học cũng thấy cái điều này nó hiển nhiên rồi không thể nào nói nói một góc độ nào đó thế thì ở đây chúng ta thấy là lãi suất càng tăng vậy cổ phiếu DG nó có phát hành trái phiếu không ạ có phát hành trái phiếu không ạ với lãi suất tăng thì chắc chắn là ngân nó phải đi vay rồi đi vay kiểu gì đi vay thì giá vốn giá vốn nó sẽ tăng nhưng quan trọng là lãi suất tăng thì gì ạ tài sản sẽ giảm đúng không lãi suất sam tài sản đã giảm thứ hai là gì ạ nếu cổ phiếu này nó đang gì ạ có một cái quỹ đất lớn ví dụ như thế thì cái điều diễn ra thì rõ ràng là gì ạ cái quỹ đất lớn đấy cổ phiếu nó giảm giá bất động sản có xuống giảm hoặc đi ngang thì thực sự nó không thể tạo ra sự tăng trưởng được nó không tạo ra sự tăng trưởng được mà chúng ta mong muốn nó lên thì rõ ràng là gì ạ những ông quản lý quỹ như ông gì à, big boy chắc ông bị chập mạch đúng không đây chúng ta nói về tư duy nhá chứ nói về về về về nó đúng hay sai các bạn thấy nếu các bạn nào nào thấy nếu mà các ông quỹ hay là ông gì ạ à, ông mua như vậy thì có phải ông bị thần kinh không ạ hay bị chậm mạch nên ở đây nó có hai cái điều một là kéo lên để gì ạ phát hành cổ phiếu thêm không biết là cổ phiếu này không biết nó có phát hành thêm hay không giữ giá để phát hành thêm nó giống như DG phát hành thêm cho cổ đông ăn no đấy tức là đang có vấn đề về tài chính nó đang rất là có vấn đề về tài chính nên nó phải hành thêm các bạn bao nhiêu bạn biết điều này comment số 4 đó tức là nó đang cực kỳ có vấn đề về tài chính nên nó phải phát hành thêm và cái phát hành đó nó phải gì ạ nó nói là dự án nọ dự án kia nhưng thực tế là đi trả nợ như làm gì Thế cái này là cái mà chúng ta cần phải tư duy chứ không phải nói mà tự nhiên mà có đâu ạ Dũng không đưa ra con số như các bạn này nhìn báo cáo tài chính nhìn gì ạ à? kết quả kinh doanh nhìn lợi nhuận nhìn mọi thứ ra hết thế thì cần gì phải tư duy thế thì bây giờ câu chuyện ở đây nó là câu chuyện sự thật thế này vậy cổ phiếu này đang làm gì đấy ạ phân phối lớn như này cơ mà nó tiếp tục phân phối phân phối những bà con mua ở đây là gì ạ chết hết đúng không thế nếu mà nhìn góc độ đây nhỏ lẻ đều đều dính đòn hết đúng không nếu bao nhiêu bạn thấy là phần lớn nhỏ lẻ đang bị thua lỗ nặng ở đây không nặng ở đấy đúng không nhỏ lẻ không biết là nhỏ lẻ từ đâu ra nhưng tất cả nhỏ lẻ đang bị thua lớn nặng này nhìn sự thật nó như vậy nó kéo lên một nhịp đây là tạo sóng hồi kiếm từ 22 tức là nếu mà bình thường góc độ nó đây là sóng hồi đấy thì từ cái đoạn này lên đây thực tế là bọn này ấy, nó kiếm được một lợi nhuận từ dưới này lên đây rất lớn rồi nó lãi khoảng độ ví dụ đây, dùng ví dụ thôi nó không đúng sự thật nha ví dụ đây nó lãi ở đây khoảng độ gì ạ à? 30.000 tỷ cả đấy hay hai 5.000 tỷ hay 10.000 tỷ thì cứ cho là 10.000 tỷ đi thì sau khi 10.000 tỷ thì khi mà cổ phiếu giảm mạnh thì nó gì ạ à, nó có xu hướng mua vào để nó đừng nó không tạo ra cái thanh khoản xấu cho cổ phiếu bởi khi nó tạo ra thanh khoản xấu cho cổ phiếu thì bắt đầu mới tạo ra những cái thông tin gì ạ à, cổ phiếu được thế nọ cổ phiếu kia nó ảnh hưởng đến ban hội đồng quản trị nên thỉnh thoảng nó kéo giật lên một tí kéo giật một tí để cho giúp cho chúng ta để yên tâm là cổ phiếu vẫn ngon các bạn hiểu điều này không ạ nên nó sẽ dành cho khoảng độ hai ba nghìn tỷ đã kéo lên xong lại đạp cho một lần nữa nó vẫn thu hồi được vẫn có lãi nên chính vì vậy chúng ta cứ đứng tấn ở phía trên này và chúng ta cầu nguyện xem là thị trường tốt hay không nên không biết là bạn hỏi DG bạn hiểu chưa nên ở đây các bạn thấy là nó đã phân phối lớn như này rồi và bạn vẫn còn mong ước mong chờ để đầu tư thành công khối lượng lớn như này mà nó không vượt qua đây được thì bạn thua là được đương nhiên đỉnh sau tất cả đỉnh sau đang thấp hơn rồi ngày mai mà nó rơi nữa thì cổ phiếu này lại vẫn về đáy cũ và bạn tiếp tục gì yeah. ôm cổ phiếu một cách an toàn bởi vì đầu tư 5 năm là an toàn đúng không 5 năm mình không biết nó còn gì nữa không nhưng an toàn là đầu tư 5 năm câu chuyện này là câu chuyện muốn thuộc của nhà đầu tư ở Dũng phân tích thì ờ, nó này là tích cực với một ai đó Dũng nghĩ là nếu bạn nào học được cái bài học này thì nó là tích cực còn bạn nào mà đang giữ cổ phiếu thì các bạn thấy là tiêu cực thế thôi nên cùng góc nhìn như là tích cực một số thì chúng ta thấy là à, học đúng cái phương pháp nào chúng ta rút ngắn được nhiều thứ khác thì nó là tích cực còn học cái phương pháp nào mà nó gì ạ à? có đo lường được các bạn đo lường được các bạn nhìn này vẫn đo lường được đo lường tương giả đây là cổ phiếu thứ hai đấy một bạn có nói là cổ phiếu pan đúng không đây pan cái cổ phiếu pan này cổ phiếu này là do SSI đây là SSI đấy nếu chúng ta nhìn thấy cái góc độ SSI nó, nó đầu tư cổ phiếu này không biết là ban hội đồng quản trị như nào nhưng ta đây cứ giật cục đúng không giật cục như này có phải là PA PAN à, có phải à, không phải là Bắc Bắc mới là đây là ban. ừ, vâng, nhầm nhầm thế thì bây giờ chúng ta nhìn này cổ phiếu này thì đây lên gặp cái vùng này là kháng cự mạnh nhưng thực ra thấy là khối lượng ở đây nó đang lớn nếu mà khối lượng lớn ở đây này và nó là khối lượng lớn đây thì cổ phiếu này rất khó đi lên bởi vì nó đang không có tức là dòng tiền ra đây này nó không vượt thoát ra được thì để đảm bảo cho cổ phiếu này tăng rất là khó gặp những cái vùng này chúng ta hãy gì và thứ hai chúng ta thấy là xu hướng của dầu khí nó không phải là xuống tăng đâu hiện tại xu hướng dòng dầu khí đang gì xuống giảm giá dầu đang xuống giảm nên thời điểm này chưa không thể nói được là cổ phiếu nên giá dầu giảm mà cổ phiếu tăng thì chúng nó có vấn đề giá dù rồi rồi một bạn các bạn là bo cung đúng rồi ạ bo cung tức là gì ạ cổ phiếu người ta đang nắm giữ bo cung đấy à, cuối năm có cơ hội không thì không đoán được cuối năm đâu ạ tất cả cái nhà đầu tư mà để đầu tư dài hạn thì người ta tự đoán thôi còn thực tế là bây giờ xu hướng này tất cả mọi thứ nó đang đang nằm ở xuống trung hạn giảm xuống dài hạn giảm xuống ngắn hạn có hồi tí mà thực ra hồi lại có khối lượng lớn thì cuối năm để thành công rất là thấp thế thì khi mà phân tích chúng ta phải nhìn nhiều xu hướng à, nhiều cái à, cái góc độ như thế à, một bạn khác có hỏi là HHV cổ phiếu này thì uh, báo cáo với bạn là nó gọi là bo cung cái bo cung đấy này đó. Vâng. pan là pan pan pan là nó là ngành nhựa thì Dũng thực ra Dũng không phân tích cổ phiếu này nhưng nếu mà trên cái biểu đồ kỹ thuật thì nó giống như các bạn hiểu đơn giản là không phải tất cả cổ phiếu nào Dũng cũng phân tích tại vì những Dũng lọc thì lọc như này Dũng lọc tất cả cổ phiếu nó làm các điều đầu tiên mình lọc về xu hướng đầu tiên mình đọc về xu hướng xong đó rồi gì ạ mình mới gì à, ạ? phân tích ngược lại về cơ bản xem là cổ phiếu cơ bản là nó có ok không thì lúc đó mình xem là ngoài nổ cổ phiếu là gì ngoài nổ tức là những cái điều kiện gì để nó tạo ra doanh thu lợi nhuận trong thời gian tới thế thì để biết điều kiện gì tạo ra lợi nhuận doanh thu trong thời gian tới thì mình lại xem là trong quý trong một quý gần đây nó như nào trong hai quý gần đây như nào trong ba quý gần đây nó có tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ cao hơn không uh, nó tốc độ tăng trưởng về doanh thu tốc độ tăng trưởng về lợi nhuận và đặc biệt là cái gì nó tạo ra tốc độ tăng trưởng đó thế thì một số bạn nghĩ phải phân tích rất nhiều thứ nhưng cái việc mà gì ạ nó tạo ra một cái loạt uh, tăng trưởng về doanh thu lợi nhuận và nếu chúng ta có thể quan sát thêm là gì ạ dòng tiền cái quan trọng là dòng tiền dòng tiền mặt á, nó có bắt đầu dương không nó bắt đầu nó tăng lên không nếu dòng lợi nhuận doanh thu mà tăng rất mạnh mà dòng tiền lại đang có xu âm thì những cái này nó là liên quan đến gì ạ doanh thu lợi nhuận liên quan đến gì ạ gọi là ảo à, hết nên tất cả mọi thứ nó phải mang tính dòng tiền dương bạn nha, dương ờ, ở đây thì uh, các bạn hiểu đơn giản là nó có hưởng lợi không hưởng lợi thì hiện tại nó chưa hưởng lợi hiện tại nó đang có vấn đề nha các bạn nha. dù nó hưởng lợi không hiện tại nó đang vấn đề giờ nó đang có vấn đề thì chúng ta sẽ không quan tâm thời điểm này đơn giản thôi nó đang có vẻ không quan tâm này. đây chúng ta nhìn nhá một cái cổ phiếu doanh thu lợi nhuận đột biến các bạn nó có nói đi Cái thì khi cổ phiếu doanh thu lợi nhuận đột biến á thì nó như cổ phiếu này thực ra nó, nó đưa ra các thông tin này để là bán ra em đưa thông tin vào ra tại vì tại sao đã bán ra các bạn nhìn này khi nó gặp cái vùng kháng cự mạnh khối lượng lớn này nó đang phân phối ra rất mạnh này. À. cái dòng tiền phân mại nên nó đang hỏng đi nữa nên lợi nhuận lợi nhuận ở đây là lợi nhuận gì ạ lợi nhuận ảo rồi nó thực ra nó có đưa ra cái lợi nhuận để đây để nó kéo lên và nó ảo đơn giản hay là một số các bạn nói là MBB cổ phiếu ngân hàng thế thì cổ phiếu này thì bao giờ nó tăng thì chưa biết nhưng rõ ràng nó đang bị gãy trước mắt nó đang bị gãy cái đường gì ạ gãy cái đường SMA 50 như khối lượng lại không có tiền vào các bạn nhận không có tiền vào gãy SMA50 nhưng giảm biên độ lớn không tiền vào thì làm sao mà lên được đúng không SMA50 chưa cần phân tích này nếu ở trong vết A thì đầu tiên là khối lượng lớn để phục phù phục hồi này gần như không thể đấy vượt qua đây không thể cái thứ hai là gãy cái đường SMA 50 khối lượng là không có dòng tiền vào nên nó có hồi đây nó hồi đôi chút mong cầu nó không có đâu việc này là việc không thể nên ở đây các bạn hỏi đúng rồi bạn gì đấy không biết bao nhiêu bạn đồng ý với bạn là Trịnh Lan là hỏi về cổ phiếu nên các bạn nếu có hỏi là Dũng là ô có nhiều cổ phiếu tại sao ông này không biết vì ông này phân tích cổ phiếu thế thì thật ra khi FLC mình chả biết thôi kiểu dạng như thế mình có bao giờ phân tích FLC đâu anh em hiểu không ạ tức là mình không không quan tâm đến cái à, cổ phiếu của nhóm FLC làm gì cả nên có một vài cổ phiếu mọi người nhắc đến thì xem cho nó vui thôi thực tế mình không quan tâm đến nhóm đấy tại vì mình chỉ cần tập trung vào những thằng nào xuất sắc thằng nào có ngòi nổ thằng nào có xu hướng thằng nào có dòng tiền tích lũy nhưng bây giờ tập trung vào những cổ phiếu mà nó không mang lại cái gì à? tiền cho chúng ta thì tốt nhất là thôi thế bây giờ các bạn thấy rằng là bây giờ nếu các bạn hỏi mua cổ phiếu thì thực ra nói thật ra là gì ạ cái điểm này đưa cho các bạn nó không có độ chính xác tại vì nếu mà dũng có nói là nó độ chính xác thì ngày mai nó cũng mang không không không không giúp chúng ta cái điều này tại vì ngày mai ngày kia thị trường mà nó bị gãy nó giảm sâu thì các cổ phiếu các bạn đều dính hết thế thì uh, dũng có thể phân tích cho một cái bạn hai bạn nữa để các bạn thấy rằng là cái, cái điều này giả sử như các bạn gặp những cổ phiếu mà nó biến động lớn như này lần thứ nhất không vượt qua này lần thứ hai không vượt qua lần thứ ba không vượt qua mà nó biến động lớn như này thì cái xác suất thành công của nó rất thấp xác suất thành công với hai cổ phiếu này nó giảm sàn như này cái cổ phiếu này nó mang tính chất rằng gì ạ nó cái cổ đông của nó rất là lòng lẻo cái sự việc tham gia của này nó rất là là gì nó khó để thành công nên các bạn lưu ý à, một số bạn này đang hỏi cái cổ phiếu này của anh Gia Lai của anh Gia Lai thì các bạn nhìn thấy là Dũng đã phân tích nó rồi nếu mà cái Hoàng Gia Lai nó đang test như này thì đây là điều rất tuyệt vời cổ phiếu này à, hôm trước thì có một số bạn thì phân tích cổ phiếu này theo cái uh, bảo con số thế thì các bạn hiểu đơn giản là, trong đầu tư chứng khoán phân tích cơ bản nó có hai dạng bao nhiêu bạn biết là trong phân tích cơ bản nó có hai dạng comment số 2 cái dạng đầu tiên là người ta đọc, đọc báo cáo tài chính chỉ đọc báo cáo tài chính này đọc doanh thu về đọc lợi nhuận đọc về gì ạ à? đọc về tiền đọc ROE ROA sau đó thì phân tích tiềm năng định giá ACBG à, tóm lại như vậy có dạng thứ hai người ta phân tích kiểu khác dạng này người ta thực tập trung vào gì ạ vào ngoài nổ đó ạ dạng này đầu tiên người ta để kiểm tra xem là cái phân tích đó nó ok không thì người ta xem là doanh thu đầu tiên người ta sẽ phân tích quý thứ nhất là quý so sánh này một quý hai quý ba quý gần đây nó có tốt hay không sau đó người ta so sánh giữa năm ngoái và năm nay nó có tốt hay không người ta so sánh về lợi nhuận nhưng cuối cùng người ta to so sánh về REPS và ROE xem là cái tốc độ đó nó đang tăng như thế nào nhưng tuy nhiên thì cái việc này nó vẫn có thể làm được giá cái việc này nó vẫn có thể gì ạ à, bị fail bởi vì các chuyên gia các gì ạ à, nhóm người ta làm báo cáo tài chính nó vẫn làm được nên họ bắt đầu cần phải xem là cái gì để tạo ra doanh thu đó thì bắt đầu nên xem là ngòi nổ ngòi nổ tức là những cái yếu tố nào để tạo ra cái sự đột biến của lợi nhuận doanh thu và những yếu tố đó nó có phải là sản phẩm chính nghề nghiệp chính của doanh nghiệp hay không đây là cách phân tích mà Dũng đang áp dụng nên nó không giống cách phân tích kia nên bạn thấy rằng là nó gì ạ à? nó nó sai sai đúng không ạ nó không đúng bởi cách này là cách gì ạ à? những nhà đầu tư hàng đầu như Mac Mini, William O'Neill, bạn nào học Can rồi sẽ biết thì không biết là bạn nào đã biết hai phương pháp này comment số 2 đúng không ạ nên ở đây chúng ta thấy là nếu chúng ta không đọc không hiểu chúng ta chỉ biết một cái phương pháp thôi thì chúng ta sẽ thấy là à, hóa ra cái gì này là nó nó gì sai sai nhưng thực tế là gì chúng ta cần phải phát triển để xem là trong cái hệ thống mà nếu bạn phát triển theo cái hệ thống của Marconi hay là Brunel thì độ chính xác rất là cao những cái hệ thống này để đảm bảo cái độ chính xác rất là cao thì bạn biết là nó khác hẳn cái hệ thống kia đó là họ còn phân tích thêm cả dòng tiền vào nên thực tế nhà đầu tư người ta có lừa các bạn không thể lừa được bởi vì vừa phân tích cơ bản nó tạo ra doanh thu lợi nhuận đột biến qua các quý qua các năm đặc biệt là gì ạ chúng ta có ngòi nổ những cái ngòi nổ đó nó vẫn có thể bị sai nên nó kết hợp cả phân tích cơ bản dựa với VSA nữa thì cái việc này nó có độ chính xác rất là cao thay vì chúng ta chỉ dùng phương pháp phân tích kia thôi phải không ạ thì đó là cái điều mà gì ạ chúng ta không biết nên chúng ta vẫn đi gì ạ làm cái việc mình chúng ta vì đầu tiên là gì ạ chúng ta biết là kiến đầu tiên là cái nhận thức chúng ta không có đúng không cấp độ đầu tiên là nhận thức không có không nhận thức là có phương pháp đó bao nhiêu bạn hiểu điều này và thứ hai là chúng ta không có kiến thức về phương pháp đó chúng ta chỉ nghe là ở ngoài kia nó có phương pháp như vậy rồi nên cái sự nhận thức không có kiến thức không có nên dẫn đến gì ạ chúng ta không biết cái điều này thì chúng ta có thể phản ứng một cách thái quá cái điều thứ hai là nếu chúng ta biết khi mà bây hôm nay Dũng nói các bạn thì các bạn biết đúng không hello các bạn hôm nay các bạn biết là à trong phân tích cơ bản nó có hai cái dạng như vậy dạng thứ hai thì nó phải cần củng, củng cố thêm là gì ạ à? củng cố thêm là phân tích thêm cả kỹ thuật vào để nó củng cố thêm là giữa cơ bản thì nó có kỹ thuật để hiểu rõ là cái điều đó là điều chính xác thì cái này là cái mà tất cả những người thành công nhất trên thế giới họ đang làm à, thiên tài chứng khoán như Magnini, Guillermo David Zen tất cả những người giỏi nhất mà các bạn thấy là đầu tư cá nhân họ đang làm nên Dũng áp dụng cái chiến lược này để đầu tư không có gì là đúng hay sai ở đây cả quan trọng là kiếm được tiền hay không hay là mất tiền thế thì tại sao chúng ta lại phân tích cổ phiếu Hoàng Gia Lai như vậy bởi vì nó đang ở trong cái địa bùn tức nó đang ở trong lợi nợ nần trồng chất ở trong một thời gian dài nên chúng ta nhìn cổ phiếu đó nó giống như là gì ạ nó giống như là cái gì ạ nó xấu xa bởi vì chúng ta đầu tư lâu năm thua lỗ đầu đầu tư thua lỗ đầu tư thua lỗ nó nhìn một góc độ khác nhưng bây giờ chúng ta nhìn thấy là bắt đầu nó đã có những hệ sinh thái mới bắt đầu nó có gì ạ sản phẩm mới nó đã đưa thêm những sản phẩm mới vào nó giảm tức cái nợ của nó thì đang là 28.000 tỷ bây giờ nó chỉ còn như 8.000 tỷ đúng không ạ không biết là chính xác không anh chị em ơi ạ 28.000 tỷ bây giờ còn 8.000 tỷ thôi tức là cái nợ của nó giảm rất là nhiều doanh thu từ nông nghiệp doanh thu từ gì ạ lợn bắt đầu có sự gia tăng và nó đã bắt đầu thêm sản phẩm mới đặc biệt nó có đã bắt đầu thêm nhiều hệ sinh thái nữa vào thì bây nó chính là gì ạ nó đang ở bùn mà bắt đầu có xu tăng nên người ta không thể nào nếu mà tất cả lợi nhuận doanh thu nếu mà tất cả mọi thứ nó tốt đẹp rồi thì nó là đỉnh mất rồi nó là đỉnh mất rồi chứ không phải nó là đáy nên ở đây chúng ta khi mà chúng ta phân tích được cái điều này chúng ta phải phân tích thêm dòng tiền nữa đúng không ạ đúng không chúng ta phân tích thêm một tiền nữa thì VSA nó là cái công cụ để giúp chúng ta xem hiểu là đây có phải là dòng tiền thực sự tham gia vào cổ phiếu này hay không và bây giờ chúng ta cần phải theo dõi thêm là Hoàng Anh Gia Lai nếu dòng tiền hiện tại có dòng tiền để tham gia vào đây là dòng tiền lớn nhưng để dòng tiền lớn này có duy trì hay không thì chúng ta cần phải có điểm mua điểm mua là điểm quan trọng vậy ban lãnh đạo có ổn hay không thực tế là ban lãnh đạo từ trước đến nay nó chưa phải là ok lắm nhưng với cái việc mà nó đang cộng tác và đã có những cái quỹ tham gia vào và chúng ta biết rằng là nó đang có truyền thông các bạn nhìn thấy không ạ vừa rồi đang tạo ra truyền thông rất là lớn truyền thông thì tất cả cái truyền thông này chúng ta đều nhìn thấy là gì ạ đều nhìn thấy là nó gì ạ? nó có có cơ sở của nó nên các bạn thấy là bắt đầu chúng ta đây là Hoàng Gia Lai được rồi viết rất rất là nhiều còn có thể nó lên một đoạn dài nữa sau nó rơi nên chúng ta không có gì ạ các bạn phải hiểu đơn giản là những cái điều nó không phải tự nhiên có đâu ạ nó giống như là vừa rồi có phải DIG đây L14 này Ờ, CEO lên đỉnh nó có truyền thông mà câu chuyện này chuyện bất bình thường nó ngoài nổ ấy. nên ờ, các bạn thấy là cổ phiếu nó không có cổ phiếu tốt nó không có cổ phiếu xấu lúc nó đang chen lên thì ông nào chả thắng chen xuống thì ông nào chả thua lỗ quan trọng là cổ phiếu nào thành công cổ phiếu thành công nên ở đây dũng gì à dũng không phụ thuộc bất cứ vào ai cả mà đây là những cái gì à? dũng là người nhà đào tạo nhà đầu tư nhà đào tạo trong lĩnh vực đầu tư chứng khoán thì Dũng có cái gì thì Dũng phân tích thôi còn nó không có bất cứ ai chi phối không có phím hàng không có bất cứ điều gì cả ở đây Dũng cũng chưa cho chúng ta này các bạn chưa có điểm mua ở đây đúng không chưa có điểm mua ở đây nên chúng ta thấy là kể cả khi thị trường xấu tại sao nó xấu thì nó vẫn giữ được thì đây là những cái mà chúng ta cần quan tâm thế thì uh, hôm nay chúng ta chỉ làm việc đây thôi nếu mà Hoàng Gia Lai một số các bạn đang muốn là tìm hiểu rõ hơn về các thông tin thì trong thời gian tới Dũng sẽ phân tích kỹ của cổ phiếu này bởi vì cổ phiếu này thanh khoản cũng lớn đấy 40 triệu cổ phiếu cơ mà nên anh chị em nếu mà xử nó có bùng nổ thì ai mua cũng được đúng không thoải mái tại vì nó có thanh khoản lớn nên quan trọng là gì ạ nó chỉ khác nhau là gì ạ khác nhau giữa cái nhà đầu tư đúng không nhà đầu tư có cái đầu và nhà đầu tư không có cái đầu thôi tại vì thứ nhất là chúng ta đừng có nghe theo phím hàng kể cả Dũng tại vì bây giờ cái cổ phiếu này Dũng chưa quyết định mua thế thôi ok và nếu anh chị em nào quan tâm đến à, à, cái chương trình à, trở thành nhà đầu tư siêu hạng thì có thể đăng ký ở phần bên dưới đây là trường bên dưới để các bạn có thể học được những cái kiến thức thực sự cũng tin chắc là sau hai buổi học liên tiếp thì Dũng đang muốn giới thiệu các bạn khóa học này sẽ học được gì cái học này thì ờ, cái buổi đầu tiên thì các bạn sẽ học và nắm bắt được là đầu tiên là tại sao các bạn cần phải đầu tư chứng khoán yếu tố nào sẽ giúp cho các bạn lý do nào khiến các bạn bị thua lỗ lý do nào các bạn gì bị uh, mất tiền trong quá trình đầu tư cấp độ đầu tiên là các bạn có phải nắm rõ được thứ hai là chiến lược để các bạn giúp các bạn đi nhanh tức là nhiều bạn nữa thấy rằng là trong đầu tư chứng khoán thì có phải là cần quá nhiều kiến thức không ạ à? các bạn cần phải nắm rõ được cái chu kỳ cần phải nó nắm rõ được là gì thời điểm tham gia chứ không phải là cứ mua đầu tư sau năm sau năm 10 năm này được và thứ ba nữa là chúng ta sẽ làm cách nào để chúng ta đi nhanh nhất thì tất cả những điều này Dũng sẽ hướng dẫn trong những buổi ngày một ngày thứ hai thì đây là một chương trình mà gì ạ chúng sẽ hướng dẫn cho các bạn đó là xu hướng các bạn biết là tất cả các nhà đầu tư thành công trên thế giới thì họ đi theo xu hướng xu hướng là bạn bạn chống lại xu hướng bạn sẽ thua lỗ bạn chống lại xu hướng bạn mất tiền nên đầu tư theo xu hướng là một trong những phần quan trọng à, nên chính vì vậy thì bạn phải biết rằng là đầu tư xu hướng tại sao chúng ta lại phải đầu tư xu hướng ai là người đầu tư xu hướng thành công có cách nào uh, để mua theo xu hướng được có cách nào để giúp chúng ta uh, nhà đầu tư không biết gì có thể đầu tư xu hướng được không tất cả cái điều này sẽ được chia sẻ cho buổi thứ hai nếu bạn có thể muốn sâu vào đi sâu vào cái khóa học xu hướng thì Dũng có một cái khóa học trả phí nó diễn ra vào ngày 26 26 tháng 9 à, sau cái thời điểm này thì toàn bộ cái mức ờ, ưu uh, đãi sẽ không còn nữa nếu bạn nào quan tâm đến khóa học trả phí đầu tư theo xu hướng thì có thể đăng ký à, Dũng cũng uh, đây là cái chương trình mà gần như là Dũng vừa đào tạo vừa tặng bởi vì thứ nhất là các bạn thì học được qua video đầu tiên qua học qua video thứ hai Dũng dành thời gian để đào tạo trực tiếp mang tính thực chiến thực chiến tức là gì ạ bạn ứng dụng à, bởi vì thị trường lúc này nó đang có xu hướng tạo đáy thì Dũng có thể là uh, có cái niềm tin rằng là sau cái quá trình tạo đáy này nó sẽ có những cái đợt bật hoặc là bùng nổ theo đà gì đó để cho chúng ta ứng dụng ngay nên Dũng đã đưa ra cái khóa học xu hướng này trong thời điểm này chứ không phải là và cái khóa học này cũng sẽ có hai buổi offline à, có lẽ là đây cái chương trình mà được gần như tất cả các bạn học tất cả khóa học xu hướng khác không được hưởng cái ưu đãi đặc biệt này nên bạn vừa học được gì ạ video quay sẵn vừa được học được thực chiến và được học gì ạ offline à, và thứ ba nữa là gì ạ cái giáo trình lần này Dũng đã tối ưu rất là nhiều nên bạn sẽ thấy là sự khác biệt để các bạn làm sao để các nhà đầu tư gần như là không biết gì kiến thức chúng ta cũng không phải quá lo lắng tại vì Dũng làm sao để hướng dẫn chúng ta đầu tư một cách an toàn nhất thế thì ờ, Dũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe theo dõi cái chương trình của Dũng Thế câu, câu chuyện đó là một số các bạn không có điều kiện thì sao thì hãy theo dõi kênh youtube của Quang Dũng